chẳng hạn như đây là bo mạch điện tử nè các bạn bạn thấy không đẹp không bo mạch điện tử đây đây cũng từ điện tử ra nha các bạn và tiếp đến thì à, đây đây là bo mạch của điện thoại bạn thấy không đẹp không đó, đây là bo mạch của điện thoại đó. và đây là chân socket các bạn chân của socket ừ. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn ờ, cách mà mình tách vàng từ rác điện tử. Thì à, các loại rác điện tử ờ, tất cả đều có vàng nha các bạn chứ không phải là không. Có vàng còn có cái nhiều có cái ít chứ không phải là cái nào cũng có. Thì à, mình đã mình à, tách cái đó thì mình dùng cái đầu tiên là mình sẽ dùng cái A99 Gold chắc nè. Đó, thì cái cái bột này là cái bột mà thay thế axit nitric nộ bà thì à, cái này mình à, mình mua của à, sư phụ của mình thì người chỉ dạy cho mình, cho mình làm cái vàng này nè thì anh ấy tên là Hoài Sơn à, cái, kênh YouTube đó là Hoài Sơn nha các bạn còn Zalo là 0936621363 thì à, cái à, người thầy này đã chỉ dạy mình hết tất cả những à, tuyệt chiêu làm vàng này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lại cách mà người ta làm vàng tách vàng từ rác điện tử thì đầu tiên là cái cái bột này là cái bột tách vàng thì cái bột này chỉ có bên Mỹ mới có và sư phụ mình đã mua về và bạn nào cần á thì liên hệ với à, thầy của mình tên là Hoài Sơn nha đó. thì thầy mình sẽ à, chỉ lại mà các bạn à, chia lại các bạn thì hôm nay mình sẽ dùng để mình tách vàng ra thì trước tiên mình sẽ tách vàng từ cái bo mạch của cái điện thoại này nha các bạn đó. thì những cái bo mạch điện thoại này mình sẽ dùng cái nồi cái nồi nồi inox nha các bạn phải đúng inox ra ngoài nha nằm trong không có hết á chúng ta sẽ à, cho bột à, hai số chín này vào tiếp đến chúng ta sẽ chế nước sạch vào khuấy cho nó đều lên cái này là thay thế axit nitric các bạn cái này nó không có độc hại rồi bỏ mấy cái à, linh kiện quên mấy cái à, bọ mạch này vào thì chúng ta nên à, cắt nó ra cho nó cho nó hỏi chồng lên nhau Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ à, bắt lên bếp nha các bạn Đun cho nó sôi lên Rồi, chúng ta đun cho nó sôi lên dùng nắp đậy lại dùng nắp đậy lại để cho nó khỏi bốc hơi nước nha các bạn cho nó đừng có bốc cái hơi này nó đi nó thoát thoát thì cái này à, cái bột gô này các bạn cần thì hãy liên hệ với lại số này nha các bạn Hoài Sơn 0936 621 363 ừ. các bạn thấy không nó tróc ra nó, nó nổi lên trên này nè thôi mình tắt này còn cái nào mà chưa tróc thì mình sẽ à, bỏ riêng ra mình nấu tiếp à, để cho nó nguội cái đã đây các bạn thấy không vàng nó bông ra nó nổi lên không vàng nó tróc ra thấy không nó tróc ra nó nổi quá trời không thì à, cái này chúng ta sẽ dùng cái xịt nước nè mấy cái mà nó nó chưa tróc hết nè các bạn chúng ta sẽ xịt nước cho nó tróc ra Đó, các bạn thấy không tróc hết thấy không bên đây chắc nó mạ còn dày nữa bên đây chưa ra hết chắc bên này bị nhúng xuống nước còn bên này nổi lên trên nè cái này để chúng ta phải à, làm riêng lại <clears throat> nấu thêm một lần nữa đây bạn thấy nó tróc hết không ở chỗ nó dính nè không thổi nó tróc nè ừ, tróc không mấy cái chân sim nè hỏi tróc hết rồi không đây còn cái này cái này nó mạ dày quá đó các bạn thì nó không hết được cái này các bạn biết là cái này cái loại mà nút ấn nè dạng à, Sony Ericsson này, hàng nhập nên nó rất là chắc mạ rất là dày mà để chúng ta giật nó ra nè, không bạn thấy không nó ra không Ừ. và cái này thì chúng ta sẽ nấu thêm một lần nữa để cho nó tróc hết luôn những cái chỗ mà nó chưa tróc á cho sẽ tróc hết luôn chẳng hạn như chỗ này chỗ này để chưa xịt xịt lại kìa đó tróc hết các mà tróc hết không ừ, tróc hết đó đây nè mấy cái nút bấm nè tróc hết rồi nè tróc không mới lấy ba cái thôi các bạn nhìn nè xem nào đã không vàng ngọn bánh đã không đó thì cái đây là cái bước đầu để mà tách à, vàng ra nha các bạn cái bước đầu tiên để tách vàng ra mà không độc hại thay vì chúng ta sẽ dùng axit nitric cái đó rất là độc hại thì nó cái, cái, cái khói của nó bốc lên thì quả thật là sử dụng à, mình làm lâu dài không được bởi vậy nên à, mình có ừ, <coughs> để cái linh bên dưới thì các bạn có gì liên hệ với lại à, Zalo số này hoặc là đăng ký cái kênh của anh à, của sư phụ mình Hoài Sơn thì à, cái kênh YouTube tôi cũng tên Hoài Sơn có gì mình để bên dưới nha các bạn mình sẽ để cái link bên dưới có gì và các bạn đăng ký và thầy sẽ tổ chức cái vào những cái buổi học thì các bạn nào muốn đăng ký á, muốn ờ, học á, thì à, qua kênh ờ, thầy đăng ký ờ, nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ đăng ký giúp mình kênh của sư phụ mình nha bạn